Chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái thiết bị uh, hỗ trợ lái và an toàn lái rất là thú vị của một thương hiệu đến từ một công ty Israel, một công ty startup của Israel thiên về công nghệ. Uh, đây là cái thiết bị tên là Mobile Eye. Có thể nhiều anh em chơi xe đã biết thiết bị này rồi. Thiết bị này nó sẽ tương đương với cả cái hỗ trợ gọi là cái ADAS, gọi là cái gì nhỉ? Advanced Driving Assist uh, System tức là cái hệ thống hỗ trợ lái an toàn, uh, hỗ trợ lái cũng như là giữ an toàn cho xe thường được tích hợp, thường được plug in trong những cái xe hiện đại bây giờ, xe châu Âu và xe sang. Thế thì cái thiết bị này có thể nói là nó tương đồng với cả uh, thiết bị đấy và có một cái điểm nó mình sau khi sử dụng xong thì mình thấy nó nó khá là hay bởi vì nó có độ nhạy rất là cao và hỗ trợ rất là hữu hiệu trong cái quá trình di chuyển trong thành phố ờ, cho cho việc vận hành của xe uh, và đặc biệt nữa là nó rất là nhỏ gọn với cái chi phí hợp lý để gắn lắp add-on vào trong các cái thiết bị trong xe ờ, nhưng có một cái điểm mà mình thấy nó nó khác so với cả hệ thống à, ADAS mà được tích hợp sẵn trong xe đó là hệ thống ADAS à, hay hệ các hệ thống lái hỗ trợ đôi khi nó có thể nó nó giúp cho chúng ta xử lý hữu hiệu hơn và triệt để hơn trong quá trình chúng ta vận hành ví dụ như tác động vào việc uh, kích hoạt vô lăng để cái ờ, cái cái cái vô lăng về cái làn đường hoặc là tác động hộp số, tác động vào chân phanh trong các trường khẩn cấp thì cái thiết bị này nó chỉ dừng lại ở việc là tạo ra chế độ rung, nó tạo ra âm thanh, nó tạo ra cái màn hình hiển thị và thông số hiển thị để giúp cho người lái xử lý tình huống tốt hơn. Nhưng dù sao thì đây cũng là thiết bị rất là hay thì ngày hôm nay mình giới thiệu cho anh em sơ qua nhé, sơ qua để anh em à, có thể lựa chọn thiết bị trong tương lai. Mình làm clip này thì hoàn toàn là vô tư và không hề có mục đích quảng cáo cho bất kỳ một thương hiệu nào cả. Nhưng mình thấy đây là thiết bị khá hữu hiệu nên mời anh em cùng xem. Ok, mời anh em đi vào gần, mình sẽ nổ máy để anh em mình mục sở thị luôn cái thiết bị mobile eye này nó gồm những phần chính là phần gì à, xin mời anh em đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy một cái màn hình à, rất là cute hột me ở đây một màn hình nhỏ nó cái này nó gọi là uh, iWatch hay là uh, Watch Eye cái gì đấy mình không nhớ lắm nhưng mà nó rất giống một cái đồng hồ à, đồng hồ smartwatch hiện bây giờ tức là nó rất giống một đồng hồ thông minh thiết kế nó rất là đẹp và đây chúng ta sẽ nhìn thấy luôn thương hiệu Mobile Eye đó khi nó hiện lên chúng ta sẽ nhìn thấy luôn hai vạch kẻ đường số km và chúng ta có thể điều chỉnh rất là nhiều yếu tố ở trong này thông qua cái cái um, ba nút bấm ở đây đó mình cũng chưa tìm hiểu hết đâu nhưng mà từ đầu đến giờ vận hành thì là thấy rất là hay đấy, các âm lượng này điều chỉnh âm lượng để tăng giảm cái âm thanh báo hiệu chúng ta trong quá trình chúng ta di chuyển còn nút mốt ở đây này thiết bị này nó sẽ gồm 3 phần chính mình sẽ mô tả với anh em nhé ba phần chính nó gồm cái gì à, ở đây thì mình để ý thấy một cái bộ nguồn không biết là cái bộ nguồn này có lấy nguồn nó cung cấp nguồn cho cái này hay không hay nó cung cấp nguồn cho cái này nhưng nó sẽ gồm một cái nguồn nó sẽ gồm một cái camera phía trước đây em nhìn luôn cái camera phía trước đây là có thể coi là con mắt của mobile eye cái camera này nó quét rất là tốt mình đã thử nghiệm nó ở trên đường thử nghiệm nó trên các cái đường ờ, đô thị nó quét được các cái uh, phương tiện đi lại rất là rõ quét được hình thể các cái xe ô tô xe nhỏ xe to thậm chí là bảng biển quét được uh, biển uh, báo tốc độ quét được cả cái biển uh, báo giao thông rất là tốt và nét à, đây là cái camera có thể nói đây là trái tim công nghệ chính của cái này đây là một thiết bị do Israel nên mình rất là tin tưởng về cái độ chính xác của nó bởi vì khi mình chạy trên đường ấy nó ước lượng khoảng cách tới tầm khoảng độ 10 mét chính xác đến 10 m uh, 1 m 2 mét nó cũng ước lượng tương đối chính xác tức là tầm 11 12 mét đối với phương tiện phía trước là nó có thể đọc được và ghi nhận được sau khi cái thiết bị này nó quét nó sẽ hiển thị lên màn hình mobile eye đây cái mobile eye này anh em có thể tùy biến nhá mình tùy biến mình đặt ở rất nhiều góc khác nhau mình đặt ở phía trước trên màn hình tablo mình đặt ở phía này mình đặt ở phía này cũng rất là ok nếu anh em nào cảm thấy cái vị trí nó phù hợp nhất với cái tầm nhìn của mình và một cái thiết bị nữa rất là hay mà hôm qua mình lái cái con này mình phát hiện ra đó là cái người chủ đã add on một cái gọi là cái vibration tức là một cái rung ở trên vô lăng khi mà lái á trong trường hợp khẩn cấp nó sẽ rung vô lăng để nó báo hiệu cho mình là phải xử lý ngay lập tức thì đây là cũng là một cái add on à, một cái cái option à, khá là thú vị của mobile AI mà anh em nên có và nên mình nghĩ nên sử dụng trong quá trình mình ờ, mình ờ, chơi cái thiết bị công nghệ cao và có tính an toàn cũng như là hỗ trợ lái này rồi về cái tính năng chính của Mobileye nó sẽ gồm 5 6 cái chức năng chính mình sẽ nói sơ qua và tí nữa mình đi đường mình sẽ thử cho anh em luôn đầu tiên đó là gì đọc vật thể để báo hiệu khoảng cách tức là giữ khoảng cách với cả vật thể phía trước bám theo vật thể phía trước và báo hiệu khoảng cách để chúng ta có cách xử lý phù hợp khi chúng ta tiến đến quá gần tiến đến quá gần nó sẽ rung à, nó không phải là rung mà nó sẽ nó sẽ báo chuông trước báo chuông tít tít tít tít trước và nó sẽ có hai những cái cái chuông ở đây à, hai cái ờ, tiếng tiếng tiếng chuông âm thanh ở trên cái thiết bị này để báo hiệu cho mình là chúng ta đi quá gần và hiển thị cái vật thể bằng ô tô bằng ờ, bằng xe máy ở trên màn hình của cái mobile ai Cái tiếp theo đó là chúng nó sẽ đọc được biển biển giới hạn tốc độ khá tốt, đọc được biển báo của các khu vực giao thông như đường cao tốc, đường quốc lộ các thứ khá là nét. À, một cái nữa đó là nó à, cảnh báo va chạm giống như cảnh báo tiền va chạm vậy nếu đi quá gần nó đi quá gần nó sẽ sẽ hiện lên màu đỏ nó hiện lên màu đỏ là phải cần phải phanh cần phải giảm tốc độ đó là cái thứ hai một cái thứ ba nữa là uh, cảnh báo trịch làn cảnh báo trịch làn cũng rất nét luôn cảnh báo trịch làn rất nét nên khi mà đi lệch làn thì trên những cái làn mà nó có cái độ sắc nét ấy là nó có thể cảnh báo chúng ta là quay về làn bằng cách là đưa ra tín hiệu uh, âm thanh thôi mời bây giờ mời anh em cùng đi mà mình cùng mục sở thị luôn mình khám phá luôn những tính năng mình quên mất trong quá trình mình tìm hiểu chiếc xe này nhá à chiếc cái thiết bị này nhá ok xin mời anh em đây mình ví dụ chiếc xe phía trước nó đang uh, di chuyển trong cái đường của mình ấy thì nó sẽ hiển thị cái hình ảnh cái xe hiện lên và cái khoảng cách di chuyển của mình với cái xe đằng trước nó khoảng độ 14 m 14 m bây giờ là 12 m nhá. anh em nhìn đồng hồ này nó sẽ khá hữu dụng trong cái việc chúng ta ước lượng cái khoảng cách của hai xe đó để chúng ta giữ khoảng cách an toàn khi chúng ta dần cần hơn với cả chiếc xe phía trước hạn mình sẽ nhấn ga lên sát cái xe phía trước đấy nó sẽ báo hiệu cái đèn màu đỏ là chúng ta đi quá gần và kèm theo tiếng chuông đó đó là một số cái mà mình phát hiện ra hôm trước thì mình đi sát một cái xe máy á mình đi sát một cái xe máy và nó rung vô lăng nên báo hiệu rằng mình sắp ra va chạm vì khoảng cách nó quá gần đấy à, cảnh báo cho chúng ta là uh, phương tiện phía trước nó có khả năng va chạm rất là sát với các phương tiện của mình nên lúc, lúc đó thì mình phải xử lý và nó tác động vào vô lăng bằng một cách rung vô lăng tức cái thiết bị add on ở trong cái vô lăng này nó sẽ rung vô lăng một cái tính năng rất là hay mà nó là một cái tích hợp bên ngoài hoàn toàn bên ngoài không phải là có sẵn theo xe mà rất hữu dụng trong quá trình sử dụng mà anh em có thể uh, tham khảo đối với cả các thiết bị uh, gọi là theo xe á thiết bị theo xe ví dụ các thiết bị bị nằm trong xe sẵn theo xe về an toàn và hỗ trợ lái nó sẽ làm được những cái việc mà thiết bị này không làm được ví dụ như là tác động vào vô lăng bằng cách đánh lái để đưa về làn hoặc nó tác động vào chân phanh trên ga tác động hộp số để làm sao để uh, giảm cái cái công suất của máy khi mà xảy ra cái tình huống khẩn cấp ví dụ như là chân phanh nó sẽ nó sẽ hơi mớm phanh cho chúng ta bằng bằng những cái xử lý điện tử nó sẽ hơi mớm chân phanh nó sẽ giảm cái công suất của máy để giảm cái sự va giảm cái cường độ va chạm đấy là một cái hay của cái thiết bị mà sẵn theo xe nhưng tuy nhiên thì đối với cả nhiều xe thì chúng ta sẽ không có cái thiết bị cao cấp như vậy và tốt như vậy thì chúng ta sẽ phải lắp thêm những cái bên ngoài như thế này thì nó cũng đã hỗ trợ chúng ta khá là nhiều trong quá trình sử dụng rồi